Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ ba từ YouTube tên là Bình An. Con kính thưa Thầy, con gặp người tuy miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp, đi chùa và các khóa tu thường xuyên, nhưng mà sống lại không tốt, khẩu Phật, tâm xả, hay nói xấu người khác thì con hỏi Thầy đó có phải là bản chất con người không hay là do nghiệp gì ạ? Đấy, bạn Bình An bạn hỏi là bạn có gặp một cái người này, chắc là phụ nữ chắc, phải không? À, miệng thì cũng nói những lời tốt đẹp lắm, cũng chăm đi chùa, chăm đi các khóa tu, thế nhưng mà gọi là khẩu Phật tâm xà, à, chứ không phải khẩu xà tâm Phật. Ở ngoài đời thì người ta nói cái người khẩu xà tâm Phật ấy thì là người tốt, nhưng đây lại là khẩu Phật mà tâm xà, rất hay nói xấu người khác thế thì phật à, bạn à, bình an bạn hỏi vậy thì con hỏi thầy này, đây có phải bản chất của con người hay không hay nó là do cái nghiệp gì mà lại như thế thế thì thầy xin chia sẻ với bình an và đại chúng thế này nói về con người và tất cả chúng hữu tình trên từ chư thiên cho đến dưới chúng sinh trong địa ngục không có cái gì là bản chất cả thưa đại chúng cái từ bản chất nghĩa là cái gì đấy cố hữu không thay đổi gọi là bản chất vào bản chất nó là gọi là cố hữu nó là thuộc tính không thay đổi được gọi là bản chất thế nhưng mà thực chất ấy thì chúng hữu tình không có cái gì gọi là bản chất cố hữu cả không có ai có bản chất cố hữu tất cả đều thay đổi thay đổi từ thân tướng cho đến tâm tính thưa đại chúng mà thay đổi từ thân tướng đến tâm tính thân chúng ta thay đổi chúng thấy rồi bé rồi lớn lớn rồi già già rồi chết còn tâm chúng ta cũng thay đổi bé thì như thế này lớn lên nghĩ khác tính khác già một chút nghĩ khác <laughs> lúc hấp hối nghĩ khác đó. có những người lúc trẻ rất nóng tính à, thầy có ông chú lúc trẻ cũng rất nóng tính rất là cục nhưng sau đó già thì lại rất là hiền hòa mát mẻ thì có những người lúc trẻ sống rất có vẻ nghiêm túc nhưng sau đó thì lại rất là phóng đãng rất là buông lung đó cho nên nói là con người ta nó chưa có cái gì bản chất cả nếu là phàm nhân phàm phu thì không có cái gì gọi là bản chất chỉ có bậc thánh tâm của bậc thánh thì mới có thể là ổn định bất biến à, đó như tâm của thánh a la hán là bất biến cho nên đức phật mới nói là các ông chớ vội tin tâm của các ông khi các ông còn là phàm phu nghe chỉ có tâm các bậc a la hán mới có thể tin được thôi khi mà chứng a la hán tâm ấy là bất biến à, không có biến động không thay đổi gì cả đấy lúc ấy mới gọi là có bản chất được còn phàm tâm của chúng ta thì chẳng có bản chất gì. Nay thế này, mai thế khác, gặp cảnh này thì nó sinh ra tâm này, gặp cảnh kia nó đổi thành tâm khác. Nó chuyển biến liên tục cơ mà. Thế tâm phàm phu thì người ta gọi là à, bầu thì tròn, ở à, ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Tâm của người phàm chúng ta y như vậy. Thế cho nên ở đây Thầy nói là bạn này bạn hỏi là cái cô Phật tử này <laughs> khẩu Phật tâm xà và vâng, hay nói xấu người khác mặc dù có đi chùa nói những lời cũng có vẻ đạo lý lắm thế thì sao thế thì ở đây chỉ có thể kết luận rằng cái cô này một là tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp trước và nhiều đời nhiều kiếp trước có những cái tập khí giả dối à, giả dối nghĩa là trong bụng và ngoài mặt khác nhau tâm khác và miệng khác do cái tập khí giả dối nhiều kiếp nó huân tập sang kiếp này vẫn còn tàn dư Hai là cái cô này là Phật tử đi nghe Pháp đi chăng nữa, tham dự khóa tu nhưng mà không thật tâm tu, hoặc nghe Pháp mà không tư duy về Pháp, không thẩm thấu, không hiểu được Pháp, hoặc là có hiểu Pháp nhưng lại không chịu thực hành Pháp, cho nên mới trở thành khẩu Phật tâm xả, là như vậy đấy. Tức là người này không phải là chân tu, tuy có làm có hình dáng, hình tướng là đi học Phật nhưng mà không chân tu, không nghe Pháp, không tư duy Pháp, không thẩm thấu Pháp và không hành Pháp. Cho nên ấy chỉ là tu giả thôi, gọi là giả tu. Giả tu thì sẽ khẩu Phật mà tâm, tâm sai. Miệng nói lời Phật nhưng tâm mình hành trái lời Phật dạy. Đó là vì giả tu. Thế còn người thật tu thì nghe Pháp, tư duy Pháp, thẩm thấu Pháp, thực hành Pháp. Đấy là người thật tu. Người thật tu thì tâm và miệng giống nhau à, miệng nói sao tâm nghĩ vậy trong ngoài như nhau đó nó là chân thật tu tập đấy thì ở đây chỉ có nói thế còn không gọi là bản chất nhé không gọi cô này có bản chất đây thầy chỉ nhận định là như vậy thôi có thể là người này là tập khí xấu từ kiếp trước khiến kiếp này còn tàn dư cái thói quen hay dối giả trong ngoài khác nhau nó khiến nên như vậy hai là do người này trong kiếp này có đi Phật Pháp, đi học Phật Pháp nhưng mà không hiểu và không hành theo Phật dạy. Cho nên kết quả nó sinh ra làm con người trong ngoài khác nhau, khẩu thì Phật, tâm thì xà. Như vậy, nhé. cho nên Thầy mong mọi người sẽ học Phật để hiểu Phật và hành theo lời Phật dạy để không bị mang tiếng là khẩu Phật tâm xà nha.